chào anh em nhá shop tân ánh xin chào toàn thể anh em à, trong chương trình uh, giới thiệu sản phẩm tối hôm nay chào mừng anh em đến với kênh youtube của shop tân ánh nhá hôm nay shop sẽ giới thiệu cho các bác cho anh em một cái mẫu đồ chơi đó là cái ờ, còi đồng nhá cái còi đồng để tạo tiếng gà mái nhá hay là anh em vẫn gọi là cái còi gà mái còn anh em ở trong miền Nam thì hay gọi là cái kèn gà mái anh em miền Bắc thì gọi là còi gà mái nói chung mình gọi đây nó là cái còi gà mái nhá còi gà mái à, các loại còi gà mái này ấy, thì là bên shop hiện tại là đang có hai phiên bản nhá Đấy, các bác nhá hai phiên bản một phiên bản là còi thái và một phiên bản là còi việt đây một cái là còi thái một cái là còi việt à, với cái còi thái này, này thì nó là bằng đồng nguyên chất nhá đồng nguyên chất này được Con chào các bác à, được hàn hàn theo công nghệ hàn uh, hơi rất là đẹp xong bắt đầu đánh bóng nhá đánh bóng lên đúng cái màu đồng luôn đúng màu đồng cái đúc luôn nhá đấy, đánh bóng đúng màu đồng và cái còi này là còi hai nỗ các bác nhá còi hai nỗ đánh bóng đúng màu đồng sáng trưng luôn và độ dày nó rất là dày các bác có rơi mà có nhỡ đạp chân hay gì đấy nó không bị bẹp nhá cái hàng này thì hàng ờ, cực kỳ là chắc chắn cực kỳ là đẹp rồi nhá đây là cái còi à, thái đấy còi thái đây là còi thái nhá thế còn một cái phiên bản nữa là còi của Việt Nam nhé còi của Việt Nam đây cho các bác xem cụ thể hơn nhé rồi con này ấy, là còi của Việt thì là nó được phun nhũ nó được phun cái nhũ màu đồng nhé nó tóm lại là phun kiểu như sơn đấy sơn nhũ màu đồng chứ không phải là cái màu đồng nguyên và cái này còi của Việt Nam ấy thì là thuộc cái diện là bằng tôn bằng tôn đồng ấy, quấn lại cuốn lại xong hàn gió đá đấy rồi hàn gió đá hàn hơi ấy nhá đây là cái màu này nó khác nhau hoàn toàn này các bác này nhá hai màu nó khác nhau đấy. đấy một bên là còi thái này một bên là còi việt cái này là cái còi thái nhá còi thái là cái này còn cái này là cái còi việt đây các bác xem này đấy màu nó là cái màu phun nhũ nhé màu phun nhũ nó vẫn là hai nỗ thôi nhé vẫn là hai nỗ nhưng mà hàng này là hàng của Việt Nam làm thì nó không được bằng ờ, hàng nhập khẩu ở Thái Lan nhé hàng nhập khẩu Thái Lan này thì nó nó đẹp hơn đây nó là đồng đánh bóng sáng trưng luôn rất là dày nó rất là dày các bác nhé à, cái còi này là còi tạo tiếng gà mái nha các bác nhé dành cho anh em đam mê đi bẫy gà thế còn về giá về giá thì cái còi mà còi thái này này nhá còi thái này là bên shop đang bán một cái với giá là 230.000 nhá 230 nghìn một cái đã bao gồm cả tiền cước phí ship về đến nhà cho các bác Rồi. thế còn các bác mà mua hai cái thì có chiết khấu và các bác mua cái còi này mà chung với lại đồ ví dụ như là chung với những cái túi gà mồi hay là chung với loa chẳng hạn này thì cái còi này sẽ tính cho các bác là 200 nhé thì các bác là 200 cái còi uh, à, tiếng gà mái này nhé thế còn cái còi mà ở phiên bản của Việt Nam nhé còn phiên bản Việt Nam này thì nó mỏng hơn nó mong manh hơn nhưng âm thanh thì chỉ khác nhau một chút xíu thôi khác nhau ít thôi con nào tinh thì mới biết được thế còn là cái này cũng là hàng đẹp làm cũng khá là kỹ nhé làm rất là kỹ à, ờ, nuột này sơn hàn sơn bằng ờ, phun phun bằng nhũ đồng nhé phân nhũ đồng và hàn cũng là hàn gió đá đấy thì con này là còn của Việt Nam thì shop đang bán với cái giá là 100 160 000 nhé 160 000 một cái Đấy, đã bao gồm phí ship cho các bác thế còn các bác mà mua chung với đồ hoặc là mua nhiều mua mấy cái thì ờ, cũng sẽ được chiết khấu nhá à, các bác nhá đây, đây là mặt hàng là ờ, còi gà máy Đấy, còi gà máy các bác có mua nhu cầu mua hàng thì cô đồng liên hệ trực tiếp với lại số điện thoại của shop tân ánh này nhá mấy các đầu số đây Đấy còi gà mái này số hàng thì cũng có rất là nhiều bác nào mua thì đủ cung cấp cho anh em nhá đây hàng rất là đẹp thế bây giờ tôi sẽ thử thổi một uh, thử hai cái đi một cái còi thái và cái còi việt nhé cho các bác nghe thử cái này thì thổi thực sự ra là phải biết thổi nó mới hay nhá thế tôi đây thì gọi là thổi ờ, thổi thị phạm cho anh em nghe được âm thanh của nó một chút thôi còn nó không được hay thì các bác thông cảm nhá đây tôi sẽ thổi cái cái còi à, việt trước nhá còi việt này này Đấy, đây là cái còi Việt nhá các bác nhá đây giờ tôi sẽ thổi thử cái còi Thái Đấy, cái này thì đối với các bác mà bẫy gà chuyên nghiệp có kinh nghiệm ấy, thì sẽ thổi hay hơn nhé đấy các bác ạ cái này thì nó anh em đi bẫy chuyên nghiệp rồi thì thổi âm nó sẽ chuẩn hơn cái này thì tôi chỉ thổi gọi là thổi chơi chút thôi cho anh em nghe thử âm thanh nó thôi đây là cái quải thái nhá thế ngoài mặt hàng quài gà ra thì shop còn nhiều mặt hàng vào đồ gà rừng cho anh em đam mê nhá dụ như là giò bẫy đây giò bẫy hàng này nó rất là đẹp chân đồng áp xe dây dù là dây dù ờ, liên kết các chân đấy dù siêu bền một sợi mạnh nhá chân đồng cáp xe khuyên đồng chân đồng khoan ba nỗ các bác nhé đấy ví dụ như là giò gà hoặc là dây xích chân gà các bác nhé dây xích chân gà phụ kiện chơi gà đều có đủ dây xích chân gà này các bác này chống xoắn này là chống xoắn theo kiểu uh, câu cá mập ấy chứ không phải chống xoắn uh, nói chung cái này gọi là chống xoắn đúc nhé chống xoắn đúc hàng rất là đẹp chứ không phải chống xoắn xoắn xoắn kia đâu đây, phía dưới thì đam rất là chắc chắn nhá đây dây trên cũng là dây dù siêu bền các bác nhá dây dù siêu bền một sợi mảnh để cho nó tránh bị tình trạng rối nhá đây dùng xương ván đây à, đây à, đây xích chân này hay là túi đựng gà mồi túi đựng gà mồi túi đựng gà bổi túi đựng gà mồi thì có cái màu à, lá cây khô nếu màu lá cây khô rồi màu rèn di cũng có à, mỗi túi này sẽ được tặng thêm một cái cọc để cài vào đây nữa thì các bác à, nào chơi gà thì có những phụ kiện về gà thì các bác cần món gì thì ủng hộ shop nhá các bác theo dõi kênh youtube của shop thì vui lòng bấm vào nút đăng ký kênh Ờ, ủng hộ kênh rồi các bác sẽ nhận được những cái thông báo ờ, mới nhất và những cái clip những video mà giới thiệu sản phẩm mới của shop gửi tới các bác nhá rồi chương trình hôm nay giới thiệu với các bác cái ờ, còi tạo tiếng gà mái còi thái và mấy cái phụ kiện túi giò cho anh em đam mê gà rừng rồi xin chào các bác nhá hẹn gặp lại các bác trong những video sau đây còi thổi tiếng gà mái còi thái nhá hàng cực đẹp rồi chào các bác nhá